để ờ, thu hồi cái lợi nhuận của mình ha thì bạn phải xem xét mình nên bán vào cái thời điểm nào để có hỗ trợ uh, tốt nhất cho cái việc mà bán hàng của mình mình sẽ thu được cái lợi nhuận cao nhất thì cái đầu tiên đó là bạn phải bán cái bất động sản vào đúng mùa ha à, và cái mùa uh, của bất động sản đó là những cái tháng cuối năm là những mùa của bất động sản uh, cơ hội mua uh, cơ hội bán được sẽ tăng lên vì cái lúc đó là cái lượt đi mua sẽ nhiều hơn họ mua uh, thường là hết một năm họ sẽ dư ra được một số tiền họ muốn đưa, đưa số tiền đó vào bất động sản thì họ sẽ đi mua thường là cuối năm là những tháng cuối năm là những cái tháng nhộn nhịp nhất à, trước tết á, là những tháng nhộn nhịp nhất của cái uh, thị trường bất động sản rồi nếu mà bạn bán sai mùa ha bạn bán những cái ờ, thời điểm ví dụ như là uh, thời điểm những cái uh, như là thời điểm mà tháng 7 âm lịch ha được là coi là những cái tháng kim cử à, không ai mua bán gì hết cả rồi uh, hoạt động mà mua bán ở trong cái thời điểm đó thì nó khá trầm lắng tại vì họ sẽ kiêng họ không có muốn mua bán vào những cái uh, những, những ngày tháng đó nhưng mà uh, vẫn có một số các um, Ờ, đơn vị họ ờ, vẫn ra hàng ở cái ờ, thời điểm những cái tháng như vậy ha nhưng mà họ sẽ hỗ trợ uh, những cái chính sách tốt hơn tại sao uh, một số nhà một số cái chủ đầu tư sẽ ra hàng tại những cái thời điểm mà giống như tháng 7 âm lịch tại vì khi đó không ai bán hết có mình mình bán thì cái cơ hội mình bán được nó nhiều hơn à, mình sẽ có những cái chính sách một số người thì họ cũng không có uh, mê tín lắm đâu thường là uh, người ta mua một số người thì người ta sẽ kỹ việc đó một số người thì không có quan trọng à, người ta sống theo tay rồi người ta cũng không quan trọng ha người ta thích là người ta mua thôi thì à, đó là cái lựa chọn của những cái nhà đầu tư và cũng như là cũng như chủ đầu tư ha thì à, tiếp theo đó là à, cái việc mà mình phải dựa trên cái cán cân cung cầu là xem có là cái bạn sẽ phải phân tích thị trường xem là cái khu vực đó thời điểm đó cái bất động sản đó cái nguồn cung nó nhiều không cái nguồn cầu nó nhiều hay không ha nếu bạn uh, nếu bất động sản của bạn nó thuộc lại vào cái phân khúc là uh, số lượng ít à, nhưng mà cái nhu cầu nhiều thì bạn sẽ bán được giá và bạn bán rất là nhanh còn nếu mà bạn ở ngay cái phân khúc đó mà ngay cái dự án đó nó quá nhiều sản phẩm nó quá nhiều căn hộ là người người bán à, thì bạn sẽ phải uh, đấu với rất là nhiều người tại vì những người đi mua họ có nhiều cơ hội lựa chọn họ sẽ không mua của bạn họ cũng có thể là mua ở à, người khác của người bán khác nên là à, bạn sẽ bán khó hơn nên khi mà bạn đi mua bất động sản đầu tư thì bạn cũng phải xem xét được là xem xét cái số lượng của cái à, sản phẩm ngay cái dự án nó như thế nào và cái số lượng của cái sản phẩm ở trong một sàn hay trong một khu cái sản phẩm nào mà nó ít nhất thì bạn hãy mua tại vì nó sẽ ít bị cạnh tranh với các sản phẩm khác và đó là cái cái điều mà bạn cũng phải nên ghi nhớ ha rồi à, cái điều thứ ba đó là thị trường bất động sản ở trong khu vực ngay cái lúc mà thời điểm bạn muốn bán thì cái uh, bất động sản ở trong cái khu vực đó nó có uh, tăng giá hay không rồi nó có cái chính sách gì hỗ trợ hay không hoặc là nó có cái uh, Ờ, có phát triển về cơ sở hạ tầng nhà nước có hỗ trợ cái điều gì cái yếu tố gì để mà bất động sản ở khu vực đó nó nó lên giá hay không ha thì bạn phải ờ, xem xét và bạn phải tính được cái thời điểm đó và bạn sẽ bán ngay cái thời điểm đó ờ, thì lúc đó bạn sẽ chào bán với cái mức giá tốt nhất à, và cái nó có dung là khi mà bạn bán hàng thì có rất là nhiều cái yếu tố bạn phải xem và bạn phải định trước nó à, khi tôi mua thì cái thời điểm nào tôi sẽ bán ra à, và ví dụ như bây giờ ha à, ngay thời điểm này à, bạn có thể là mua và bạn à, khoảng 5 năm nữa khi mà bất động à, khi mà sân bay Long Thành à, nó hoàn tất ha hoàn tất một phần hay là hoàn tất như thế nào đó thì cái cơ hội bạn bán hàng ở cái khu vực gần sân bay Long Thành thì nó tốt hơn ngay thời điểm này À, và nó có nhiều người có nhu cầu ha ví dụ bạn có thể so sánh với lại à, sân bay Tân Sơn Nhất hay sân bay Nội Bài đó tại dụ xung quanh cái khu vực đó thì mọi người vẫn cần à, để mà hoặc là để ở hoặc là để kinh doanh ha hoặc là họ sẽ có những cái hoạt động uh, hoạt động để uh, làm việc cho cái sân bay đó nên là nhu cầu nó vẫn có và mọi người sẽ đổ về cái nơi mà là nhiều người tập trung nhất thì đó bạn à, phải tính toán được ha và sẽ tính toán cái thời điểm mua và thời điểm bán à, đó là một vài cái yếu tố tôi muốn chia sẻ với các bạn mong rằng cái việc mà đi đầu tư của các bạn sẽ gặp nhiều thuận lợi à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo nếu bạn thấy cái video này của tôi có thể là có ích cho một ai đó hãy giúp dùm tôi chia sẻ cái video cho họ và subscribe cái kênh youtube của tôi để bạn có thể nhận được cái video sớm nhất khi tôi đăng video mới lên cảm ơn các bạn xin chào và hẹn gặp lại